Rồi, vâng, chào mừng các bạn đến với à, sản phẩm Smart Home nhé. Thì hôm nay Smart Home giới thiệu với các bạn về cái bộ à, điều khiển qua điện thoại DTMF à, giải mã bàn phím. Thì à, ở đây mình có cái bộ là 6 kênh. Đấy. Các đầu ra là tiếp điểm relay nhé. Đấy, tiếp điểm com và NO này có 6 kênh này. À, đèn báo trạng thái các đầu ra này. Đầu ra là tiếp điểm nhé. Đầu vào thì có 12V này chân mở rộng 12V này à, jack audio 3.5 tín hiệu đầu vào của điện thoại này à, chân mở rộng này chân nhấn reset này đấy thì ờ, ở đây mình có thể cấp nguồn 12V hiện tại thì bên mình đang ờ, mặc định là 12V nếu như các bạn muốn chuyển sang 5V hoặc 24V thì liên hệ với bên mình để bên mình thay đổi delay này và thay đổi thứ nguồn để có thể chạy được 24V hiện tại thì bộ này đang mặc định định dạy 12V nhé thì có ký hiệu ở đây rồi sản phẩm bán thì bên mình chưa cần nguồn thì các bạn có thể mua thêm nguồn hoặc là ai có nguồn thì có thể dùng tiếp đến là jack audio 3.5 này thì ờ, các bạn chú ý là ở đây có một chân jack và một chân jack mở rộng này thì cái loại mà bốn chấu như này này thì bắt tín hiệu nó sẽ chuẩn hơn nhé còn cái loại ba chấu như này, này thì nó sẽ bị uh, kén điện thoại đấy thì thường ba chấu như này thì mình cắm vào cái điện thoại này này thì không chạy được này thì cái trường hợp nào mà không hoạt động được thì các bạn chú ý đến phần rắc nên là mình có thể uh, thiết kế thêm cái chân rắc mở rộng đây rồi thì ở đây mình có một chân đất và một chân lai tín hiệu thì chân ờ, bốn chân này thì mình sẽ ba chân gộp lại đóng vào chân lai còn một chân thì lại là chân đất còn điện thoại các bạn này, này thì có hai hai hai tín hiệu thì uh, chung vào nhau và một chân là đất thì cái tín hiệu nó bắt nó sẽ chuẩn nên là mình khuyến cáo dùng cái loại 4 chân chân còn nếu như mà ba chân này thì uh, chú ý là tìm đến những cái điện thoại của thì, uh, cái loại đời, đời của 1280 để cũ thì sẽ hoạt động được còn một số loại mới thì không hoạt động được rồi ok tiếp theo thì là về điện thoại thì các bạn hãy cấu hình ở điện thoại ở chế độ âm bàn kính nhé chọn ở trong này cài đặt này cài đặt âm này có cái phần âm lượng của bàn phím này đấy, ờ, mức cao nhất nhé đấy các bạn làm như thế đều phải âm bàn tiếng cao nhất tiếp đến là cái phần cấu hình tai nghe khi mình cắm vào đây thì nó sẽ là cấu hình tai nghe cấu hình tai nghe thì ờ, các bạn bật cuộc gọi ở chế độ gọi tự động và nghe tự động bắt máy tự động Đấy, thì bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem như vậy là được bây giờ mình sẽ cấp nguồn này. cấp nguồn 12V nhé nguồn hàng 12V thì nguồn nuôi cho mạch thì chúng ta chỉ cần uh, cấp 1 đến 2 là ok rồi đấy mình cấp nguồn khi cấp nguồn thì còi để kêu này cảnh báo đấy còi kêu như vậy thì uh, ờ, mạch đã cấp nguồn sau đấy là mình sẽ điều khiển từ trên điện thoại nhé thì uh, với bộ 6 kênh này thì uh, phím bật tắt các thiết bị là từ 1 đến 6 phím bật hết là phím 7 và phím tắt hết là phím 8 thì cú pháp là như sau ví dụ muốn bật một này em quay cái phần ờ, tín hiệu ra nhé nó sẽ bị ngược lại vì là mình để ngược ok ví dụ nhấn một này một này đấy một sao này hai sao ba sao bốn sao năm sao sáu sao tám là tắt hết này 7 bật này 8 tắt này đấy thì đây là đang điều khiển trên chiếc điện thoại này bây giờ mình sẽ dùng một cái điện thoại khác thì mình uh, gọi vào đây ok cái điện thoại rồi gọi vào cái số số điện thoại này ok bật toàn kín lên, đấy mình lên một tí này máy sẽ tự động à, bắt cuộc gọi đấy khi bắt cuộc gọi rồi thì nhấn phím 7 đấy là bật hết rồi đang bật hết rồi nhấn phím 8 để tắt hết đấy nhấn phím 1 sao nhấn phím 2 sao lần được từng kênh thứ 8 này tắt hết đến thứ 7 đây bật hết đấy thì uh, vừa rồi mình vừa giới thiệu với các bạn về cái bộ điều khiển thiết bị qua điện thoại à, sáu uh, ngọn ra thì uh, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình